Ờ, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện à, video hôm nay xin ờ, giới thiệu tổng hợp đến các bạn uh, những cái mẫu động cơ tầm trung và tầm nhỏ à, tất cả mình chỉ giới thiệu về cái à, à, chủng loại thôi các bạn nhé chứ còn nếu mà giới thiệu về công suất ấy, thì nó không thể bày hết ở đây được à, ví dụ như cùng một loại thì công suất khác nhau nó sẽ có nhiều loại khác nhau ở đây mình à, chỉ à, xét về à, những cái motor cùng đặc tính nhưng mà ờ, khác nhau cùng đặc tính khác nhau về công suất thì mình sẽ chỉ đưa về đại diện thôi còn mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái chủng loại động cơ khác nhau thì ở đây thì trong tổng hợp những cái bộ này thì có hai cái mẫu động cơ màu trắng đây là con này là động cơ giảm tốc và con kia là giảm tốc là hai cái dòng à, không chổi than các bạn động cơ không giảm tốc ấy thì à, nó không chổi than nó nó không có chổi than nhưng thì à, đặc biệt thì là nó phải dùng điều khiển nó mới chạy được ví dụ như cái con này là hàng 750W giảm tốc đấy đây 750W còn 480 vòng trên phút này thì cái hàng này là hàng chuẩn của Uli Motor các bạn nhé trên thị trường các bạn mua có thể con này nó ghi đến 1.000 hoặc là 800 nhưng các bạn cứ cân nặng lên ví dụ như cái con này à, của nó là 7,2 kg này và trên thân động cơ của nó là à, có cái à, mã số đây này đấy có thương hiệu nhé thì những cái dòng như thế này đấy thì là công suất chuẩn các bạn mua không bị ảo hoặc là con này là 500W Đấy. nó 480 vòng trên phút và nó trọng lượng là 5 kg ngoài ra thì à, cùng cái mẫu này thì bên mình còn có cả loại 350W và tất nhiên là to hơn thì mình không nói ở đây rồi vì to hơn thì bên mình có uh, to nhất đến 3.000W cơ nhưng mà nó cùng uh, thông số thì mình không đưa vào trong cái bộ ở đây là mình giới thiệu những cái dòng nhỏ thôi để cho các bạn ứng dụng Đấy. thì à, còn lại là những cái màu đen như thế này là đều là động cơ có chổi than cái đặc thù của động cơ có chổi than nên là các bạn cứ gắn điện vào là nó chạy thôi gắn điện ác quy gắn điện là ắc quy vào là nó chạy đấy tất nhiên là muốn điều chỉnh nhanh chậm thì các bạn phải qua một cái bảng điều khiển tốc độ nữa thì à, à, cái này mình sẽ không giới thiệu trong cái hạng mục này mình chỉ giới thiệu tốc độ tối đa của cái động cơ thôi để cho các bạn là ứng dụng thì hầu như tất cả những cái dòng à, à, màu đen này đều là động cơ có chổi than Đấy. là nó phân ra làm hai loại một loại là qua hộp số giảm tốc và một loại là chạy trực tiếp chạy trực tiếp thì nó những cái dòng như thế này như con này đầu tiên là con 24V à, 500W thì cái dòng như này bên mình có cả 36V nữa và tốc độ của nó là 2.500 đến 2.700 vòng trên phút nó sử dụng sao nhông uh, xích uh, cam hoặc là nhông xích uh, ờ, T8F xe ruồi đấy mình gọi là xe ruồi đấy thì tùy các bạn là à, lưu ý thì các bạn mua các bạn làm gì làm cái trục này là trục 12 ra ngoài này là 8 <coughs> à, tiếp theo đến là hai cái dòng nhỏ nhỏ này là dòng 124V 120 và 150W như con này là 150W này đấy con này là 100 20W này thì hai cái dòng này nó cũng đều có tốc độ là hơn 2.000 vòng nó khoảng 2.000 rưỡi à, tiếp theo nữa thì à, đến cái con 24V à, 300W này đấy nó ghi là MI à, model của nó là MI 1016 này con này thì sử dụng à, à, dây cura tốc độ là 2.750 vòng trên phút và cái con à, này thì nó cũng tương đương giống con này nhưng nó sử dụng xích cam cũng 27 vòng trên phút Đó, nó có model là MI 1025 à, này tiếp theo thì giới thiệu đến cái bản cái à, dòng dòng không giảm tốc trước thì con này là con 12V 600W này Đấy, cái này thì mình hay bán cho một số các bạn làm quạt hoặc là làm chạy thuyền Đấy, thì à, dùng điện áp 12V và cái con 12V à, 150W à, này nữa cũng để chạy thuyền thôi à, tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn một số cái mẫu có giảm tốc này thì à, cái loại à, MI 1016 loại à, này 24V này tốc độ 120 vòng trên phút này trục dài khoảng 5cm và trục phi 17 nhé cái này nó là 250W này loại này thì có loại 75 vòng loại 120 ở đây thì à, bên mình đang à, không không không còn cái 75 nhưng mà mình vẫn cứ giới thiệu nào nó có hàng thì các bạn có thể đặt sau Loại này là loại 12V 250 à, này loại này thì có cả 12V 350 à 24V 350 và 24V 250 nhé thì cái này à, thì các bạn à, mình à, nó cùng giống như cái này cho nên mình không mang ra đây để như thế này thôi đấy tiếp đến là hai cái loại khỏe khỏe này là 24V 450W có quạt nhé đấy cái hàng này là nó có cái thương hiệu giống như cái động cơ này này đấy tất cả đều là hàng công ty nhá thì nó hàng xịn cho nên là nó đều có cái thương hiệu như vậy tất nhiên là cái tem thì có thể à, à, dán vào được nhưng mà hàng thì nó chuẩn thì nó có cả mã số luôn này mã in chìm này, này cái dòng này thì tốc độ của nó là 560 vòng trên phút nhé cân nặng là 6,6 kg này các bạn nhé đấy thì các bạn lưu ý cái loại 650 này cũng cùng tốc độ đấy cân nặng nó 7,8 kg đấy các bạn nhé ngoài ra thì à, thêm hai cái dòng mà các bạn hay chế làm à, quay vịt này nhông xích xe máy này đấy cái loại này nó khoảng 150W đấy thì cái con này thì nó rẻ hơn này vì à, <coughs> nó dùng cái bánh răng nhựa này ở trong đây này nhưng nó cũng khá là bền nhá các bạn chạy cũng không khó hỏng lắm và một loại trâu bò hơn nữa là cái loại này thì nó là sử dụng xích xe máy à, nhông trong này nó là nhông sắt này. nó rất là bền khỏe chạy chậm nó khoảng mấy chục vòng trên phút đấy cái này mình phải test tốc độ thì mình mới biết được thì đấy là toàn bộ những cái dòng động cơ ở trên này thì các bạn à, cần loại nào thì mình sẽ đánh số thứ tự cho các bạn nhé các bạn đặt ở phía dưới à, video đến đây là hết rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình I know you told your friend you're not Tell me what's wrong and why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well baby I've a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all blue eyes fade to grey as you fade away.